Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đá Gaming Hôm nay mình sẽ cùng với anh em build nhân vật EE e, Một nhân vật ebook Thì từ trước đến nay anh em chỉ biết là nhân vật EE e Chỉ có thể đi book đam, đẹp Cũng như là hồi máu giao tim Và book thêm một chút điểm pon Để cho nhân vật của các nhân vật hạt trong tim được farm khỏe hơn Kiêu quả nhanh hơn Nhưng mà hôm nay mình sẽ cùng với anh em làm một điều khác biệt Đó là chỉ nhật nhân vật EE e của mình sẽ gây được đam cho quái mà vật có thể bốc cực kỳ tốt cho tim thì để làm sao mà build được như vậy thì chúng ta hãy cùng đưa em nó đến với bài trên và để test em nó Ok, như vậy là mình vừa đưa em nó đến với một bài trên với nhân vật sung của mình và hiện tại mình đang book cho nhân vật sung của mình là gì? Đó là chính là Dam, Def và Star lên đến 20 star, 20 điểm để anh em có thể tăng vào tất cả các ô này cho nhân vật được book và đây là cách mình tông con e của mình trên và ao mặc được đồ E này dồn thì tất cả mọi điểm về cho NE để tăng được hiệu quả bút tối đa và bảng master thì sao đối với bảng master một thì cũng rất là đơn giản chúng ta chỉ việc tăng như thế nào để tất cả các hiệu quả bút được tối đa điểm ở bên bảng đầu tiên thì bảng thủ thì tăng gần như là mắc thủ và phải là hồi 20 với điểm agi tại sao phải cần nhiều agi như vậy vì sau này chúng ta phải sử dụng skill nổ đam để có thể gây đam cho quái và việc này sẽ rất là tốn agi nếu như mà em không tăng vào cột tím á thì cột tím sẽ là bị thiếu và tăng 10 điểm ở bên giảm khả năng sửa đồ cũng như là khả năng hư hỏng của các nhân vật phụ trợ giống như là giới hoặc là đà quỷ thì chúng ta hãy bắt đầu tăng điểm của em đó để có thể được gây đam chúng ta phải tăng được khi mà level lên đến 800 sử dụng skill master 4 và vào mục debug và chúng ta phải chọn đúng cái hệ mà quả đang bị ảnh hưởng ví dụ con sung của mình là đang là hệ độc thì mình sẽ tăng 10 điểm vào hệ độc đây hệ độc sẽ là màu xanh và làm sao để gây đam anh em có thể thấy hiện tại của mình trên dây chỉ một đam nghĩa là không hề gây đạt được quả thì làm sao để gây được dam hồi nãy mình đã tăng vào ô skill debug thì mình sẽ phải lựa qua skill debug đây và mình đưa em nó vào xuống ô số 4 xếp nó lại chúng ta bật auto em nó lên cài đặt auto chọn vào mục activation kích vào skill nổ đam là debug đây còn condition kích vào debug tích vào graph và xếp em nó lại và xếp và chúng ta sẽ nhấn auto để tận hưởng thành quả nổ 25 k đam anh em có thấy không nổ nổ và nó sẽ tốn agi anh em có thấy điều này không và hiện tại đám percentage của mình là gì 12 cực kỳ là hiệu quả khi mà đi tìm về tên đi tên về tìm nổ cực kỳ nhiều vậy làm sao chúng ta có thể tăng được cái lượng đám nổ này hay không thì câu trả lời là có cách tăng như nào chúng ta tiếp tục vào bảng mắt master 4 chọn vào mục đi bút và tăng mắc điểm của này lên thì chắc chắn là đam của em nó sẽ lên thôi 10 điểm 20 điểm tiếp tăng vào hiệu quả gây đam nó sẽ tăng mắc luôn và chúng ta phải chọn tăng cái hệ mà quả đang bị ảnh hưởng và anh em phải lưu ý khi mà tên trong tim thì team đang trên hệ nào thì anh em phải tăng hệ đó chứ không được tăng bấy tiếp tục tăng lên đến 20 điểm 6, 7, 8 bảy chín hai mươi đây 44 cá đam 44 cá đam 44 cá đam cực kỳ ngon anh em có thấy không bây giờ mình sẽ bật auto lại hồi này là 12 phải không giờ để xem nó lên được bao nhiêu 44 vui trời ơi 33 35 44 cực kỳ ngon vui trời ơi nhìn em nó nổ kìa và một điều lưu ý nữa rằng là cái lượng nổ đam này nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi đẹp quá nghĩa là sao nghĩa là anh em khi lên level cao hơn đi đến map cao hơn thì cái lượng đám nổ này sẽ cũng không bị giảm đi thì để chứng minh điều này mình sẽ đưa nhân vật sung và pt của mình lên một cái map cao hơn để anh em có thể thấy được điều này ok như vậy là mình vừa đưa nhân vật e của mình lên một map cao hơn là map cao dòng thì bây giờ anh em có thể thấy lượng đám vẫn không hề bị giảm đi vẫn là sẽ là 44 caram nổ ra 41 nổ liên tục nổ cực kỳ mạnh mẽ vậy nếu như một nhân vật câu hỏi đặt ra là nếu như trong PT của anh em có thêm một nhân vật khác mà không sử dụng đi bút độc ví dụ đi, đi bút băng thì sao thì không phải là thuần mỗi đi bút độc cho cả năm team được cả năm con trong một nhân vật được thì bây giờ mình sẽ đưa thêm một nhân vật khác nữa và mình sẽ chỉ cho anh em cách để cho nhân vật e, e bút liên tục nổ đam liên tục ok như vậy là mình vừa đưa thêm một nhân vật Đắc lọc lên và hiện tại Đắc lọc đang sử dụng skill debuff là băng là màu trắng như em có thể thấy thì làm sao mình có thể tận dụng được debuff băng của em nó thì chúng ta tiếp tục qua bảng master 4 và debuff chúng ta sẽ tăng tiếp 10 điểm vào băng 10 điểm vào băng 10 điểm vào tiếp 20 điểm cuối cùng trong mắt của cho debuff băng và sau đó chúng ta vẫn tiếp vào auto chọn đi bút băng và một cái là đi bút độc như em có thể thấy skill đi bút nó nhảy liên tục luôn và bây giờ lượng đá của em nó đạt đến 42 43 đá lên dây cực kỳ ngon không nghe thua kém một trà killer của team nào hết skill nhảy liên tục anh em có thể nhảy điều đó không vậy sau khi tăng được điểm đi bút để có thể hiện tượng nổ đan mà em nó vẫn còn dư điểm như vậy thì chúng ta làm gì em có thể thấy hiện tại đang còn dư đến 340 điểm thì chúng ta làm gì với 340 điểm này chúng ta chuyển qua bảng skill anh em có nhận ra một điều là chúng ta không thể tăng skill nó hết đúng không đây đây là lý do tại sao này mình sẽ tăng vào master tree này ở bảng bảng bảng master bình thường đây mình lại tăng vào đến 10 điểm này sau khi mình không sử dụng mình không hề sử dụng skill này nhưng mà mình cần phải tăng để mục đích là để mình tăng điểm vào ô master 4 và để mình dồn điểm mình tăng cho các cái skill debuff ở sau này tiếp tục mình chỉ lấy 10 điểm tiếp tục lấy 15 điểm bây giờ chúng ta có thể điểm để tăng vào máu cho e bảy tám mười như vậy là chúng ta vừa tăng thêm được 960 máu cực kỳ ngon tiếp tục chúng ta sẽ tăng thêm 10 điểm vào này dù đang không hề sử dụng skill tiếp tục 10 điểm đây chúng ta hẳn cho tròn 10 điểm luôn bây giờ chúng ta có thể tăng được ô này thêm 10 điểm nữa ta tiếp tục tăng mắc máu để tăng 8 tù của em nó lên để chín hai mươi vậy ô star này thì chúng ta sẽ tăng vào đâu đối với một nhân vật e càng nhiều năng lượng thì cái lượng bút hiệu quả bút của em nó sẽ càng cao thì do vậy chúng ta sẽ tăng vào max mana tiếp tục tăng max mana lượng mana của em nó sẽ từ 7121 em có thể thấy lên 7133 đây anh em có thể thấy được 7133 tương tự anh em sẽ tăng dồn điểm kiểu như vậy cho đến khi mà em mắc level và skill debuff sẽ vẫn là nhảy cực kỳ ngon Đấy, nhảy liên tục nhảy lúc hai cái luôn nhảy nhảy lượng đam luôn luôn là trên những ba k đam trên một giây thì trên đây là những điều chia sẻ của mình khi mà build một nhân vật AE có đam thì hy vọng sẽ giúp ít được ít nhiều cho anh em trong việc build một nhân vật AE không còn phệ như hồi xưa nữa chỉ có việc đi bút cho team mình chả làm được cái thứ gì hết đây có thể là một cách làm build mới hy vọng là anh em có thể tham khảo bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo và anh em đừng quên để lại cho mình một like cũng như một đăng ký kênh và để lại những comment để xem anh em một mình test build một nhân vật nào mới đặc biệt bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo